Xin mến chào quý vị và các bạn yêu kênh của mình. Dưới đây là phần cảnh mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Tập 44 phần 2 của Hương vị tình thân có nhiều tình tiết mới với sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới. Chủ yếu xoay quanh tình tiết ông sinh bị ông Tấn gài bẫy, bị oan khi giết ông Tính. Đây là chiêu bài cũ, ông sinh lại vướng vào vòng lao lý, biết chuyện, Long đã không quản ngại khó khăn sẵn sàng cùng Nam Rác Ai cứu giúp, bởi Long hiểu rõ, ông sinh chính là bố đẻ của Nam. Quan trọng hơn cả, là anh hiểu, ông sinh không phải là kẻ giết người, nhưng ông Khang, bố chồng của Phương Nam, biết tin, đã tỏ thái độ vô cùng gay gắt, ông lên tiếng, trà vấn Nam rằng, tại sao con lại nhận ông sinh làm cha nuôi, ông ấy có lai lịch không rõ ràng, giờ lại còn mang tội giết người. Bố phản đối việc làm này của con, Thái độ của ông Khang lần này khiến khán giả vô cùng lo lắng cho Phương Nam. Mọi chuyện sẽ càng căng thẳng hơn nếu ông Khang biết sự thật là ông sinh là bố đẻ chứ không phải bố nuôi của Phương Nam. Mới chỉ là bố nuôi mà ông Khang đã không chấp nhận rồi. Ông Khang là con người vẫn giữ lối sống cũ xưa, ông chỉ nhìn nhận vẻ bề ngoài mà chưa tìm hiểu, suy xét thật sự kỹ càng. Về phía phương Nam, cô vô cùng lo lắng cho bố nuôi, vì ông sinh quá tốt với cô. Lúc này chỉ có Hoàng Long, chồng cô, là người hiểu rõ mọi vấn đề hơn ai hết, Long luôn động viên cô, cùng tìm cách giải quan cho bố vợ. So với ba năm về trước, Long đã biết bảo vệ cô theo đúng nghĩa là một người chồng. Nam thương bố nuôi, trước tình hình gây cấn thế này cô vẫn luôn mạnh mẽ, bình tĩnh chứ không yếu đuối. Về phía ông sinh, Ông vô cùng thất vọng về mình, đã không thể làm tròn trách nhiệm của một người cha, có con mà không dám nhận. Nỗi quan xưa kia chưa minh quan được, giờ lại tội chồng tội, ông đau buồn, nhưng vô cùng bất lực. Vì ông Tấn rất mạnh, ông có bằng chứng nhưng lại không dám tố cáo, vì sợ ảnh hưởng tới con gái Phương Nam. Sợ cô sẽ bị báo thù, ngồi trong trại giam, ông lại nhớ bao kỷ niệm về ngày cưới của Phương Nam. Ông hận mình không thể thay vợ chăm sóc tốt cho con, trái tim ông như cứng lại. Về phía ông Tấn và bà Sa, đang tính kế tiếp theo, bà Sa vẫn luôn lo lắng, mọi chuyện sẽ bị bại lộ, nhưng ông Tấn vẫn luôn điềm tĩnh. Quả là gian ác mà, ông vẫn không chịu dừng lại khi đã đẩy ông sinh tận hai lần tới đường cùng. Nhưng gieo nhân nào, gặp quả đấy, tôi tin rằng, ông Tấn sẽ phải chịu bản án xứng đáng. Về phần cặp đôi, Khánh Thi và Huy, hiện tại rất mặn nồng, Hoàng Huy chăm sóc Khánh Thi rất chu toàn. Khán giả vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị với cặp đôi này. Sự việc lần này khiến bà Xuân, mẹ chồng của Vương Nam, một phần rất thương con dâu, nhưng cũng phản đối gay gắt việc vợ chồng lòng lo lắng cho ông sinh quá mức. Bà cũng như ông Khang không chấp nhận ông sinh làm thông gia nuôi. Điều này đã khiến Vương Nam trở nên cô đơn, lạc lõng, mai còn có Hoàng Long, luôn một lòng tin tưởng cô. Ở một phân đoạn của tập 45 phần 2, Khánh Thi bắt đầu nghi ngờ về cái chết của bố, và đã gặp thẳng bà Sa để ba mặt một lời, hỏi rõ ngọn ngành, bà Sa ấp úng với tập hồ sơ thì đưa trên tay. Thi còn điều tra được hung thủ, đưa tận tay bà Sa tấm hình của kẻ sát nhân, bà sa mặt không còn giọt máu, nhưng vẫn cố tình không chấp nhận sự thật. Ông Tấn nghe lén được cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Ông lại toan tính kế tiếp theo để che giấu tội ác của mình. Mẹ con bà Sa không có chút đề phòng gì cả. Sợ thật, đến đoạn này mình rất sợ, ông Tấn sẽ làm điều ác với Khánh Thi. Trong khi Khánh Thi đang mang bầu, mà Khánh Thi lại là con của kẻ không đội trời chung với ông Tấn. Tôi rất tò mò muốn biết tấm hình Khánh Thi đưa cho mẹ Sa là ai. Liệu có phải là ông Tấn không, hay lại là một ai khác mà nhân vật này chưa từng xuất hiện trong phim? Các bạn hãy để bình luận ở bên dưới video này nha. Xin mến chào quý vị và các bạn yêu